và trong cái bảng lô tô chúng ta ngày hôm nay thì anh em đã thấy thì đầu hai của chúng ta ngày hôm qua ta đã bị câm và lên đến ngày 22 tháng 12 thì đầu hai của chúng ta ta nổ ta đã nổ con 23 ở đây và đầu ba của chúng ta ta chỉ về con 34 ở đây cho tất cả anh em thì uh, trong cái bảng lô tô chúng ta ngày hôm nay thì đầu 4 của chúng ta đã nổ quá trời rỡ trong cái bảng lô tô còn về đầu 9 của chúng ta ngày hôm nay ta đã nổ con bạch thủ đề đó là con 91 cho tất cả anh em và anh em đã thấy thì ngày hôm qua tôi bắt cho anh em ở trên kênh và dự đoán sổ số miền Nam, sổ số miền Bắc cho tất cả anh em và bắt cho anh em cho ngày 22 tháng 12 2018 ở trên kênh chốt số ba miền của mình và mình sẽ quay trở lại và điểm lại cho tất cả anh em xem. Thì ngày hôm qua mình có dự đoán sổ số miền Bắc cho tất cả anh em và bắt cho anh em con bạch thủ lô 26 và xong thủ lô 1661. Còn cái bộ dàn đề chạm thì anh em đã thấy thì ờ, tôi bắt cho anh em bạch thủ lô 26 lót sổ lót sổ 62 và xong thủ lô 16 tháng 1 thật sự mà nói thì ngày hôm nay anh lô anh tránh hoàn toàn ở trên kênh chốt số 30 của mình tránh những con số bạch thủ lô và xong thủ lô còn cái bộ dàn đề chạm của chúng ta thì ngày hôm nay ta chỉ chiến thắng được chạm 9 ở đây xong cái bộ dàn đề chạm của ngày hôm qua tôi bắt cho anh em ở trên kênh còn về cái bộ dàn đề 20 số của chúng ta thì anh em đã thấy thì bạch thủ đều chúng ta ngày hôm nay ta đã nổ con 91 thì trong cái bộ dàn đề 20 số của mình thì rất tiếc đã không có 19 91 cho tất cả anh em mà đầu một của chúng ta trong cái bộ dàn đề 20 số thì ở đây ta có con 16 61 này 12 21 này và đây ta của 6996 rất tiếc 1991 tôi đã không bắt trong cái bộ dàn đề 20 số cho tất cả anh em trong ngày 22 tháng 12 2018 thật sự mà nói thì ngày hôm nay tôi đã xem cái bảng lô tô và tôi cũng đã rất buồn à, xem cái bảng lô tô của chúng ta ngày hôm nay không biết là đến bao giờ anh lô anh mấy chịu tha buông tha cho mình đã mấy ngày hôm nay là mình đã thất bại với bạch thủ lô và xong thủ lô rồi còn à, và anh em đã thấy thì à, cái bảng đầu hai của chúng ta ngày hôm nay ta chỉ nổ con 23 ở đây và tôi đã bắt cho anh em bạch thủ lô 26 và lót 62 thì đầu 6 chúng ta tài nổ con 65 và 69 ở đây thật sự mà nói thì anh lô anh tránh hoàn toàn ở trên kênh chốt số ba miền của mình không biết đến bao giờ anh lô anh mới chịu tha cho mình đây thật sự mà nói mình xem cái bảng lô tô mình rất buồn và cùng chia buồn cùng tất cả anh em ở đã theo dõi kênh chốt số ba miền của mình cho ngày 22 tháng 12 2018 và mình sẽ cố gắng hơn và bắt những con số chuẩn xác và chính xác ở cầu bạch thủ lô và song thủ lô cho tất cả anh em và bây giờ mình sẽ không chỉ cho anh em ở cái cầu lô bạch thủ lô và song thủ lô nữa và mình sẽ chú tâm vào chỉ cho anh em ở cái cầu đề của chúng ta cầu đề của chúng ta cho ngày 23 tháng 12 2018 thì anh em đã thấy thì ngày hôm qua thì mình làm video cho tất cả anh em và mình đã chỉ ở cầu đề cho tất cả anh em nếu anh em nào hôm qua đã chú ý theo được cái cách chỉ cầu của mình cầu đề của chúng ta cho ngày 22 tháng 12 2018 thì ngày hôm nay chúng ta đã chiến thắng được con 91 rồi thì anh em đã thấy thì trong cái Zalo của chúng ta ngày hôm nay ta đã chiến thắng được con bạch thủ đều chúng ta có 91 trong cái bộ dàn đề 8 số cho tất cả anh em nếu anh em nào muốn lấy những cái bộ dàn đề 8 số 10 số thì anh em có thể là kết bạn vào số Zalo để anh em thể lấy cái bộ dàn đề 8 số và 10 số chơi cho ngày 23 tháng 12 2018 và anh em chịu khó để ý được cái cách chỉ cầu của tôi thì anh em có thể là sàng lọc ra được cái bộ dàn đề 8 số 10 số 20 số để anh em chơi cho ngày 23 tháng 12 2018 để anh em có thể tự tin chơi lớn và anh em có thể tự tin vào bờ an toàn hơn và bây giờ nối tiếp như vậy tôi sẽ đi qua chỉ ở câu đề cho tất cả anh em câu đề chạm của chúng ta cho ngày mai như sau tôi sẽ bắt cho anh em ở trên kênh chốt số 3 miền của mình đầu tiên anh em thấy ở đây ta có chạm 6 và chạm 5 thì anh thẳng đây 5 bóng không thì ta được chạm không ở đây và đây ta có chạm 2 và chạm 9 thì à, hai bóng 7 ta được chạm 7 ở đây anh em đợi mình một chút nhé và anh em đã thấy thì à, ngày hôm nay của chúng ta đó là ngày 22 tháng 12 2018 thì ở đây ta có chạm 2 và chạm 1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 thì ở đây ta có chạm 6 và chạm 8 thì anh thẳng đây còn 67 cho tất cả anh em và ngày hôm nay của chúng ta thì ở đây ta có chạm 9 và chạm 2 thì ta được chạm 9 ở đây và bạch thủ đều chúng ta cho ngày 22 tháng 12 2018 đã nổ con 91 ở đây cho tất cả anh em thì liệu ngày mai của chúng ta ở đây ta có chạm 8 và chạm 6 liệu chạm 8 và chạm 6 có nổ rực rỡ cho tất cả anh em cho ngày mai không nó có đề chạm của chúng ta để cho tất cả anh em được tham khảo cho ngày mai và nối tiếp theo nữa tôi chỉ cho anh em thêm một cầu đây của chúng ta đó là chạm 3 và đây ta có kép 3 thì ta có chạm 3 thì 3 bằng 8 thì tan được 88 ở đây và đây ta có kép 22 thì à, ta được con 38 ở đây liệu ngày mai ở đây ta có chấm 5 và chấm 6 liệu chấm 5 và chấm 6 có nổ rực rỡ cho tất cả anh em cho ngày mai không nó câu đề chạm của chúng ta để cho tất cả anh em được tham khảo cho ngày mai và thêm một câu đề nữa à, và thêm một cái câu đề nữa tôi chỉ cho anh em thế anh em đã thấy thì ở cái câu đề này ngày hôm qua tôi đã chỉ cho anh em ở trên kênh chốt số ba mình của mình rồi nếu anh em nào để ý được cái cách chỉ cầu của tôi thì anh em có thể là bắt được cái bộ dàn đề 10 số 20 số để anh em chơi cho ngày 23 tháng 12 2018 thế anh em nào thấy thì ở cái giải đặc biệt của chúng ta ngày 16 tháng 12 2018 thì ta về đã có giảm đó là 60310 thì ở bạch thủ đều chúng ta đã về con 10 và ở đây ta có chẳng một và chẳng không thì ờ, một bóng 6 không bóng 5 hoặc một trừ nguyên không trừ nguyên cho tất cả anh em thì lên ờ, thẳng ở đây ta là có 65 ở đây và tiếp tục như vậy ở đây ta có chạm 6 và chạm 5 thì ta là chạm năm ở đây 6 bóng 1 năm giữ nguyên cho tất cả anh em và đây ta có chạm 1 và chạm 5 thì ăn thẳng đây chạm 5 cho tất cả anh em thì ở đây của chúng ta cũng giống như vậy ở đây ta có chạm 7 và chạm 5 thì 7 bóng 2 ta được chạm 2 và 5 bóng 0 thì ta là còn 7 thủ đề còn 0 2 ở đây và như tiếp như vậy ở đây ta có chạm 2 và chạm 0 thì chạm 2 và chạm 0 thì ờ, hai uh, bóng 7 ta được chạm 7 ở đây cho ngày 21 tháng 12 nên đến ngày 22 tháng 12 thì ở đây ta có chạm 6 và chạm 7